5 gấp cho 8 ngày sau sẽ nổ về con 5885 thì tôi sẽ đi bắt độc thủ lô để anh em tham khảo bia hơi trà đá con 5885 anh em nhé. 5885 anh em ạ. À. Còn 58 độc thủ lô tôi sẽ bắt cho anh em con 58 để anh em tham khảo bia hơi trà đá ngày mai anh em ạ. À.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 696 Và một con tôi chốt cho anh em là con 3 93 anh em ạ Để anh em tham khảo anh em nhé Chạm đề tôi sẽ chốt cho anh em là chạm 5 và chạm 8 để anh em tham khảo vào ngày mai anh em ạ Vâng ở trên đây là những con số để anh em tham khảo bia hơi trà đá nhưng ai muốn số đẹp, số chuẩn, muốn về bờ một cách